Chào các bạn Hôm nay thì rẻ không khuyến mại sẽ thử bếp dành riêng cho thị trường nội địa Nhật Bếp có hiệu là IC 800F Paloma nè IC 800F Đây là nội thất bên trong của bếp đây Thì giờ tôi sẽ đóng nắp lại để các bạn cùng xem ngoại thất và test những tính năng của bếp đây là ngoại thất của bếp đây đây là bếp nướng nè có vỉ nướng bằng inox ưu điểm của bếp ga Nhật so với bếp ga Việt Nam á bếp ga được xuất xứ từ Nhật nên sử dụng rất là bền thứ hai là có cảm biến phá ra tự động đây đây là cảm biến phá ra tự động nè cái hình giống như cái đầu mũi hàng vậy khi mà nước tràn làm tắt lửa hay là gió hỏi à, làm tắt lửa thì sau 5 đến 7 giây á, cảm biến nó nhận được tín hiệu thì bếp sẽ tự động phá ra lại nên rất là an toàn thứ ba là rất là tiết kiệm ga thực tế gia đình à, tôi có bốn người ngày đó ăn hai buổi một bình ga giá khoảng ba trăm hai thì tôi sử dụng được khoảng hai tháng rưỡi thì trung bình mỗi tháng tôi chỉ tốn 150.000 ờ, tiền ga thôi rất là tiết kiệm ga à, tính năng đầu tiên tôi cũng sẽ thử là phá ga khi gió hỏi tắt lửa đây tôi sẽ ờ, bỏ pin vào thử biết đây ngọn lửa xanh đẹp nè cả ba bếp tôi sẽ mở ba bếp bây giờ tôi sẽ chỉnh nhỏ lửa cho dễ thổi để thực hiện tính năng là gió thổi làm tắt lửa đây tôi sẽ chỉnh nhỏ lại cả ba bếp sau 5 đến 7 giây cảm biến sẽ nhận được tín hiệu bếp sẽ tự động phá ra lại một số nơi bán khác họ cũng quảng cáo đây là tính năng chống trào hàm ý nước trào da làm tắt lửa mà các bạn đi nè cái đầu chia lửa nó cao hơn mặt bếp hai phân nước mà có trào da đi nữa thì cũng tràn trên mặt bếp không thể nào làm tắt lửa được nguyên nhân chính do tắt lửa chỉ do gió hơi mạnh nên bếp <clears throat> nó bếp nó mới tắt bếp đã phá ra và kèm theo tiếng đóng tiếng tập của đà la đây bếp bên trái nè bếp bên phải và bếp nướng thì có một số bếp nó sẽ phát ra tiếng bếp còn một số bếp sẽ nghe tiếng tập của đà la thôi còn đây là que à, cảm biến nước <clears throat> cảm biến à, chạm đáy nồi khi mà cái đầu que này nó nhận được 250 độ bếp sẽ tự động tắt lửa và phá ra thì tính năng thứ hai tôi sẽ thử là phá ra khi nước cạn nồi tôi sẽ dùng hai miếng sắt nè mô phỏng cho hai cái nồi thì khi mà nó nhận được 200 độ á thì dưới đáy nồi á nó phải đặt trên <clears throat> nếu mà các bạn thử tính năng ở nhà cái quay cảm biến này nó nhận được 250 độ bếp sẽ tự động tắt lửa và phá ga thì dưới đáy nồi á, nó phải đạt trên 300 độ thì bếp nó mới phá còn các bạn thử tính năng này ở nhà các bạn nên dùng nồi có cái đáy dày nếu mà các bạn dùng nồi có cái đáy mỏng á nó dễ tản nhiệt nhiệt độ mà nó chỉ dao động từ 200 đến 250 độ á thì cho dù các bạn thử có buổi bếp nó cũng sẽ không khóa hoặc cái đáy nồi các bạn bị cong lên á hoặc là bị lõm không tiếp xúc được đầu quay cảm biến cho dù các bạn à, nấu ở nhiệt độ cao thì bếp nó cũng sẽ không khóa còn về phần bếp ga Nhật á, đánh lửa bằng IC bằng hai cực pin đại cho nên khi chúng ta sử dụng một bếp á, thì tất cả các bếp còn lại nó cũng sẽ đánh lửa theo mục đích của nó là đốt cháy lượng ga thừa nếu có rò rỉ trong bếp nên nó sẽ hao pin hơn bếp ga Việt Nam <coughs> nên nó sẽ hao pin hơn bếp ga Việt Nam đây như bên ó con thỏ nè bên này sử dụng trong ga nhật được 15 đến 20 ngày còn bên Panasonic Toshiba là bên Maxell á ba là bên này sử dụng trong ga nhật chỉ được 30 đến 40 ngày thì tất cả các loại pin này rất là kém dành cho bếp ga nội địa nhật nên các bạn hãy tránh ga còn để khắc phục về pin á đối với dòng bếp này tôi sẽ thay thế hai cục pin đại bằng một cục nguồn 3V đây cục nguồn 3V sử dụng hai cho bên đây thì đầu giờ đầu chờ tôi đã làm sẵn ở đây đầu chờ để gắn nguồn 3V vào nè bây giờ tôi sẽ lấy pin ra Đây. bếp sử dụng nguồn 3V hoạt động bình thường đây hai bếp nấu đã tự động giảm nhó lửa nè cho dù vị trí cần ga đang ở vị trí lớn nhất nó đang có nhiệt độ cao đây bên trái 231 độ bên phải 222 độ tùy mỗi điểm sẽ có nhiệt độ khác nhau và đi kèm theo cục nguồn 3V là một cặp pin Nhật zin theo bếp về thì à, pin này đã qua sử dụng để tặng kèm theo một cục nguồn 3V để phòng ngừa khi mà cúp điện á mình có pin để à, sử dụng à, ngừa khi cúp điện thôi còn đối với tất cả các dòng bếp ga nội địa nhật á cái loại van phù hợp với nó là loại van 50 lốt 345 m van này nó cho có lượng tiết lưu ga ổn định và giúp ngọn lửa xanh hơn những van ga ở nhà mình sử dụng van này bên tôi bán hỗ trợ cho khách giá 130 một số nơi khác á, bán khoảng 200 mà họ cũng có quảng cáo được nhập khẩu từ châu Âu hay là Nhật á, thì các bạn nên cân nhắc vì tất cả các loại van ga này nó được sản xuất tại Việt Nam nó chỉ mang công nghệ của Nhật thôi van này được sản xuất ở quận Tân Phú thành phố Hồ Chí Minh đây bếp nấu bên phải của tôi đã tự động tắt lửa và khóa ga bên trái cũng vậy sau chế độ là nước cạn nồi công tắc thì vẫn còn đang mở đây thì đối với dòng bếp này á nó chỉ có tính năng cơ bản thôi không có tích hợp hẹn giờ nấu và hẹn giờ nướng thì tôi có bán kèm theo ổ cắm hẹn giờ chứ chúng ta nấu nướng những ăn mà biết thời gian chính thì các bạn mượn vào cục nguồn bao đây các bạn cắm vào ổ điện nè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 bếp ga các tỉnh thành khác đó, muốn phân phối mặt hàng bếp ga nội địa nhật thì liên hệ với anh Nam để có nhiều chính sách ưu đãi dành cho lý hoặc các bạn xem YouTube trên TV á, cũng có thể tìm kiếm cái từ khóa rẻ hơn khuyến mãi để đón xem những video thử bếp nội địa Nhật của chúng tôi. Và các bạn đừng quên nhích vào nút đăng ký subscribe bên dưới video để đón xem những video thử bếp vào ngày mai. Và, <clears throat> và đừng quên chia sẻ với bạn bè người thân mình cùng xem. Thì à, bếp ga Nhật có lò nướng rất là tiện lợi. Các bạn nướng thì nướng được mọi thứ, nhưng các bạn phải cắt mỏng nha hay không? khi nướng á các bạn nên cho ít nước vào mâm hứng nè để hơi nước bốc lên cũng làm mềm thực phẩm khi nướng nó không có bị khô đây sau khi hết một phút nè bếp ta tự động tắt lửa và khóa ra công tắc thì vẫn còn đang mở đây qua thực tế khách hàng sẽ à, đã sử dụng bếp ga nội địa nhật trong 2 năm á cái tiền tiết kiệm ga bằng cái tiền mà các bạn mua bếp ban đầu nó rất là tiết kiệm bếp thì được bảo hành một tháng nếu trong 10 ngày đầu bếp có bị lỗi về kỹ thuật á tôi sẽ đổi trả bếp khác bằng giá trị bếp các bạn đã mua dưới bếp thì tôi cũng đã bọc lưới chống chuột và cũng che kính những lỗ lớn xung quanh bếp chống chuột chui vào cắn phá đứt dây điện thì vừa rồi tôi cũng đã hướng hết những tính năng của bếp cảm ơn các bạn hẹn các bạn ở video sau